Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Giang ngày hôm nay nhé à, Hiện tại thì à, Giang đang chuẩn bị vào thăm nhà cháu Trạng, nhà anh Lâm ấy là Cháu bé bị liệt à, hai chân Và đợt trước Giang đã làm sửa toàn bộ căn nhà cũng như làm nhà vệ sinh à, Tiền của tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước à, Cô, cô bác, các chú đã gửi cho gia đình à, Một chút việc thì mình đi qua đây Thì à, Giang cũng tiền thể là vào thăm nhà à, anh Lâm, cháu Trạng để xem là tình hình trong thời gian vừa qua cũng ờ, được 4 năm 6 tháng rồi nên mình cũng ờ, không vào nhà anh chị à, để xem là anh chị ờ, ăn ở như thế nào và sinh hoạt ra làm sao và đợt trước thì Giang cũng mua cho vài con gà con vịt con ngan rồi để anh chị nuôi không biết là tình hình ngan vịt như thế nào thì hôm nay là Giang vào trong này để hỏi thăm gia đình xin mời tất cả mọi người là cùng Giang đi vào bên trong nhà à, anh Lâm và cháu Trạng nhé đây chính là cái đoạn đường mà mình đang chuẩn bị à, vào nhà anh Lâm à, cháu chặn đây Thì đi, đi qua đây thì à, mọi người có thể ý là bên này thì một cái thử dụng bậc thang này khá là đẹp luôn Đó Nhìn cảnh vật thiên nhiên ở trên này thì nói là rất là tuyệt vời rồi Còn phía đằng trên này thì là đồi cây cối mà người trồng hôm nay mình à, vào thăm nhà anh chị là mình vào đột xuất không báo trước đâu sao là anh chị đang ở nhà đâu không biết là anh chị là còn nhớ mình hay không nữa hay là quên mình rồi em chào anh Lâm chào thế khỏe ôi trời ơi em chào chị nhá khỏe nhá ô anh Lâm này tưởng là quên em rồi À mà quên được <laughs> à, Quên được hả? Quên. Đang làm gì đây? Hả? Ồ, cả nhà nhà hết à? Thế tình hình uh, ở giữa mình này có dịch uh, Covid có biết gì không anh? Đây, chính là cái căn nhà đằng trước mà toàn bộ mình đã sửa lại cho cả gia đình này, lợp bằng uh, tôn uh, xốp này. Đấy, à? láng nền này. Ở xung quanh là mình bào là bằng gỗ mới ờ, lại toàn bộ cho gia đình hết Ô Lâm giờ này gầy thế Gầy mà Gầy à con dao cắt này à. Máu nhiều Sao đấy Con dao cắt Ở đây à Ủa, Đi rừng à hay là? Con ờ, ừ. đào chỗ cái buông kia À đây à ừ. mình có dịch có gì không? Có thấy thông báo dịch gì không? Ô nhà vẫn ấy nhờ sạch sẽ nhờ, nhà anh Lâm ấy nhờ. Ừ. Đấy, hay giờ đấy chỗ này là có góc bàn hút thuốc lào ở đây đó cháu chạn đây chạn đang làm gì đấy hả gửi đấy ăn cơm <laughs> làm gì đấy khỏe không khỏe đó ờ, oh, khỏe à sao à. khỏe nhá chào khỏe nhá à, ờ, chào khỏe nhá chào khán giả chào mọi người đi chào mọi người giơ tay chào mọi người nào chào dạ năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ năm nay anh nhỉ anh nhỉ ừ, năm uh mười à, mấy rồi anh nhỉ mười mười à, tràn năm nay bao tuổi con đấy không biết hơn mười mấy mười bốn hay mười lăm nhỉ cũng không nhớ là năm ngoái là khác tại vì nhà làm xong từ năm ngoái mà cũng phải được uh, à, 7 tháng rồi nhỉ nhà anh lâm ấy nhỉ gà vịt ra này ừ, nuôi lớn không anh ăn hết rồi cứ Một... vào lên ăn dăm thằng này có được à gà vịt ăn hết rồi à? rồi nó bảo lên ăn Ồ thế à? Thế nó bảo lên ăn Thế không, không còn con nào à? Tại có rồi à. à? nhiều, à chết nhiều quá Chết nhiều quá À chết thì hết rồi à? Ừ. Thế bây giờ còn con nào không? Ồ Còn con rồi Chứ mua nuôi mà chết hết à? Ừ Nó dính dịch đúng không? Ừ Thế á? Ừ Em tưởng là còn con nào? Con nào mổ ăn đi chứ? Cái này chết Bé, ừ. chết Ừ đấy rồi nhà anh Lâm giữ gìn rất sạch sẽ nhờ đấy, cháu chặn ngồi đây là không không bị bẩn nữa đấy giường mới là hai cái giường là trước là mọi người mua cũng toàn bộ mọi người mua hết cho đấy nhá mọi người nhá có cô không ờ, bác gửi anh Lâm còn mì tôm à không à đây à phía bên này thì nhà vệ sinh luôn này Nhà vệ sinh anh Lâm vẫn vẫn có điện đấy nhở có có rồi đúng không sạch sẽ không à, giờ sạch sẽ đấy đấy có đầy đủ đấy này giấy vệ sinh này hoàng hoàng chậu tắm Hôm ấy thì đóng lại Đang nấu cái gì hả anh Lâm? Gì? Đang nấu cái gì à? Không, anh xong Thế à? Hôm trước thấy anh gọi cho em biết anh Lâm gọi đi làm gì nữa cơ Đi à, Đây là phía bên này là bếp củi, xung quanh là bếp củi Ở bên này chú để à, nồi niêu đợt trước mình cũng mua đây gia đình này chạn này bát này anh chị xếp bên này vòi xả ra bên này chú rửa rau chỗ tắm rửa này sau bên này là tiếng nước rồi anh lâm à, giữ gìn là sạch sẽ đấy nhở ừ. là cửa giữ gìn sạch sẽ đấy đấy đun nước tắm này mùa đông là đun nước tắm nó mát đấy, lợp lợp tôi xuống này mát hơn đấy nhỉ mát mà mát không nhỉ? ờ xuống đây ngủ đây mà ờ thế à ờ, hàng xóm là xuống đây ngủ đấy à ừ. không không uh... mát mà. à thế à ừ. ai dạ chứng tỏ là nhà anh lâm là là mát đấy Anh như đợt trước mà lập Pro kia là bung hết rồi nhưng mà lập cái này gió gió to rồi rồi mưa to gió không, có sao? Gió to này không sợ đâu. Rồi không sợ nữa à? Không sợ. Không sợ nó bay phập phập phập phập nữa à? Không. Hết rồi nhỉ? Bay mà. Ờ. À đấy này vào lên xe à hả lên không lên xe à xe em để tận ngoài kia đi bộ à ừ bộ bảo tưởng anh lâm ra đón ra đón mà không, không có nước chè à đón nước gì đây nước chè à? Ừ. Có tưởng anh Lâm còn con ngan con vịt nào ra xem mà anh bảo dịch chết hết rồi Chết mà Không còn con nào luôn đấy Không có, hết rồi Ừ chết hết mà từ bé bằng cái này bằng ừ. chén này nó chết hết mà ừ, thế à ừ. không nói chung là nhà anh Lâm thì sạch sẽ là tuyệt vời rồi không cần ờ, ấy nữa rồi chạn ờ, lăn đây là không sợ bẩn có khả năng mùa hè ngủ đây mát anh Lâm mà nhỉ? Đấy, lúc nào cái áo ngủ dưới. À đây à? Đấy, mát nhưng mà ờ, hôm ấy mưa dạ, gió vâng to dạ. lắm không thể lên đi nhỉ em đi bận ờ, việc suốt mà Thế không có thời gian may quá là vào nhà anh lâm thấy ờ, nhà anh lâm lúc nào cũng sạch sẽ Số mưa gió vừa rồi mưa gió to nhỉ có có, có một hôm ấy ào à, à, à phập phập ừ. gió to ấy đấy thế mới bảo không sợ thế mà bảo hôm nay bà hỏi anh lâm là xem có tình hình có vấn đề xảy ra không nó có lật không hay là như thế nào không nên mà vào là ổn đấy Có dồn mưa có dồn không? Không dồn đâu Không dồn đâu đúng không? Không dồn Ờ à, Thế tốt rồi Mãi ngủ ngon mà Ừ tôi chan là không không không đi học được nhỉ đúng rồi chan này bây giờ mình có ấy mà không không đi học được nó cả cơm cũng múc cho ăn đâu ừ ừ mình thời gian này nhá ra ngoài rất là phải đeo khẩu trang rồi nhá covid cái việc là người ta cấm từ lúc em vào trong kia vào nhà mình ờ, đi đường kia ấy nên đây mà ba bốn ờ, chạm chốt dịch ấy. Đơn này dùng trang này. À. Đấy. Mà ra ngoài trong nhà thì cũng phải chú ý cho có khách lạ đến rồi như đây này cũng phải đeo vào nón em đây đây. Cũng phải đeo liên tục. Đấy. Đi đâu cũng phòng, phòng tránh mà đi... hết. Ừ. Đi khẩu trang mà, đi ừ. xuống dưới đi đâu làm thì cũng đeo khẩu trang hết mà. Ừ. Đó, tuyệt vời anh Lâm là giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, nhà vệ sinh rất là sạch xung quanh nhà rất là sạch trong nhà cũng vậy tốt đấy à, lúa nhà mình đấy chứ ừ. hôm mà bắt bắt cá đây anh không còn thả đấy nữa à? không có cá rồi Thả đấy à? cá thì nó lúc ờ, thức thì nó chết mà ừ. Mình chưa anh Lâm có thả cá mình có bắt mấy con cá đây này mà, mà hôm nay làm nhà anh ấy chuẩn bị ờ, nhận nhà không liên hoan đấy Cá đấy Đó, cái chỗ kia đang anh Lâm trong cái cày bừa vào trong cái kho kia cũng được Thôi treo quần áo này. Anh để như này là lợn đấy không Đấy xung quanh nhà là rãnh, ờ, rãnh thoát nước là mưa nó không không bị tràn vào nhà đâu nhỉ Không Thoát theo cái rãnh mình đào hết được đúng không? Ừ, ờ. đi thôi năng lượng mặt trời đèn năng lượng đấy vẫn sáng chứ bóng đèn năng lượng ấy vẫn dùng được chứ không không thể lên đâu lúc ừ. cắm không không lên không lên à nó hỏng à hỏng rồi làm gì không, không, không có điện hay như nào không có yeah, là à? cắm ờ, không lên đâu nắng thế này vẫn cắm không lên thế yeah. ờ ừ. thế mà xem thử xem nào cắm cũng không lên cái gì ạ à, nó sạc bằng năng lượng mặt trời sạc ấy mình mình treo đóng cái đinh vào đây này anh đóng trên đấy không đóng vào đây không đóng vào đây này đây có cái lỗ đóng vào đây này treo bóng này lên này không thì mình uh, sạc ngoài cho nó sáng đúng rồi nó có, có, có lỗ sạc mà vẫn dùng ngon đấy gì Cái này nó có chảy không? Không chảy nữa đâu quá Nó cầm tê nó ra thôi À không, không, không ra nữa đâu ờ, Mái đầy ập rồi đấy ờ, Nước lúc nào cũng có Giờ là, là nó, nó không có nước thôi gió là không không không không uh, rồi gió mưa không sao là ok rồi chính cái này chính cho gạch lên đỉnh đây cái ừ. mới bơm được trong nhanh này đúng rồi mới thấp quá cao nó hơi, thấp một chút cao một chút nữa ngon này nó lên này đấy là đấy cao phải bằng cái này cái này ừ. cao phải bằng cái này mới ừ. cao được hay là sau này anh sửa đi có gạch hết hết hết gạch bố rồi hết gạch rồi ừ, có gạch thì ờ, xây cao lên đây xây thêm một này lên đây xong là nâng cái này lên cái này phải nối lại cái này nhỉ ừ. nhưng mà nối lại cắt đi nối lại cái đấy đúng rồi nó cao lên bây giờ không còn gạch thì chịu rồi phải có gạch mới xây được đấy đây là hết gạch cơ đâm ra này không mới được còn cát đây thì vẫn còn rồi đúng không cát vẫn còn còn hai ba bao thoải mái một bao xi nữa thôi được một bao xi nữa là ok rồi không có ừ. tiền <laughs> không có tiền rồi đi làm Hà Nội về đi Hà Nội được mấy mấy ngày về luôn chứ là giả hồ hết mà à đây à ừ. ừ. Ờ. Đấy, thì Về, nhà, nhà anh, giàu hết. À, Đấy, nhà anh Lâm ấy, ờ, vào hôm nay thì thấy anh chị bảo là gà vịt đã chết hết rồi nuôi ờ, dịch chết hết rồi <laughs> còn có vài con thì mổ ăn <laughs> còn một con gà đúng không còn có đúng một con thôi con à, à? mẹ thôi còn con đẻ nữa ừ thế à không đẻ ừ. trứng à không đẻ trứng á ừ. ừ không đẻ trứng đâu à thế à ồ em cũng biết đâu nào lên thì mua hai con cho mình nuôi đi ờ, ok ok nếu mà nuôi thì nào lên nó... mua mấy con cho mình nuôi nhá ờ à, à. có lẽ là mình cũng uh, xin phép là em cũng phải về đây nay vào thăm anh chị uh, gia đình thế thôi thế anh chị mạnh khỏe các cháu mạnh khỏe thế là được rồi ừ. tránh là đừng có đi xa nhá covid cứ biết là mọi người ở nhà thôi ừ. xa là nguy hiểm đấy bây giờ mình không dám đi dưới ừ. hà nội làm đấy à. à, xin chào tất cả mọi người nhé nếu mọi người thấy clip của mình hay thì cho mình một cái à, chia sẻ đăng ký ủng hộ kênh này là thôi em về đây nhá chào anh chị nhé